thanh thoát lân lân và tới nơi đây sẽ có những gì thiên liên quyền bí ông nguyễn văn phẩm người quê ở quận cao lãnh nay thuộc tỉnh kiến phong bởi sớm nhận xét cảnh đời đầy đau khổ dạng vật vốn vô thường nên ông tách rời gia đình tìm đến non thiên cẩm sơn để lo về tu tâm dưỡng tánh sau khi diễn qua các thắng cảnh ông phẩm dừng chân tại đá dựng cùng một vài bạn đạo lo việc tu hành một buổi chiều tà mây trắng cỏ trùm phủ cả rặng cây vách đá gió thu thổi nhẹ nhẹ làm mát dịu lòng người ông phẩm ra đứng trước cửa điện hóng mát mắt đăm chiêu theo con đường xuống núi bỗng thấy một đoàn người từ phía trên núi tiến lên khi đến gần ông phẩm thấy người đi trước hướng dẫn tuổi độ hai mươi tướng mạo cao ráo trong nga dáng khoan nhã da trắng mặt hồng đỏ lộ đầy vẻ trang nghiêm khí phách người ấy chính là đức quỳnh giáo chủ còn năm người đi sau là tín đồ của ngài qua lời chào hỏi ông phẩm bắt đầu thầm kính đức thầy hôm nay đoàn người nghỉ đêm tại đây sau thời cũng tối đức thầy ngồi lại thuyết pháp cho mọi người cùng nghe trong thời pháp ấy Ngài nói rất nhiều, nhưng ông Phẩm còn nhớ được một câu của Ngài khuyên. Các ông tu hành nên chừa cho được tánh nóng giận mới mong kết quả. Đó rồi, Ngài đặt câu hỏi, nếu có ai đem cho mình một món quà mà mình một mực từ trước thì họ phải làm sao? Ai nấy đều không hiểu ý như thế nào nên đều lặng thinh hết. Ngài bèn nói tiếp nếu mình không lãnh thì họ phải đem về cũng như thế đó nếu có người dùng lời bất nhã hoặc nặng nhẹ đối với mình mà mình nhìn được lòng không xúc sân hận tất nhiên bao nhiêu nghiệp quả đó người dùng lời nặng nhẹ kia phải mang viết theo lời ông Nguyễn Văn Phẩm phụ bạc xưa nay những trạng muốn chia rẽ bất công chém giết quá thù nhau thường xảy ra trong xã hội đều do lòng thân thẳng mà ra kinh phật bảo tiếng nói trong cơn giận còn bé hơn dao búa nó đoạn tiệt tình nghĩa giữa thân bằng quý hộ một cách quá đớn đau chua xót khi giảng về thập ác đức giáo chủ phật giáo hòa hảo đã bảo đối với người tu hành phải xem tính nóng giận là món phiền não căn bản